thế chị hỏi này là vâng. trao đổi một vâng. tí tức là hỏi một tí để um, hiểu hiểu về giáo viên với lại học viên hiểu với nhau hơn á vâng. nha là hôm đấy là em ờ, em là gì của chị Hồng nhỉ em là em em đúng không em họ của chị Hồng à tại vì như này tại vì khóa học đăng ký của bên trung tâm á, là của chị Hồng đăng ký nhưng chị Hồng học khoảng vài buổi thôi nhá là chị à. bị bận xong ấy thì là không thể con nhỏ rồi công việc không thể đăng ký học được xong mới chuyển sang cho em học á thì đấy chị dạy lại cho em từ đầu đúng không đấy à, hôm đấy giờ là là có hiểu không nha có hiểu rồi ừ rồi mình học trường nào ra nhỉ mình uh, sinh năm bao nhiêu em năm chín sáu chín sáu đúng không ừ. trước mình có học chuyên ngành gì không em học y học y à có có đã tốt nghiệp chưa hay đang giữa giữa trường dạ à, đang học, y, y y huế à đại học y huế đúng không nhưng mà như là mình đang tạm bảo lưu hình chị nghe chị hồng nói thế thì nên mình đang tạm bảo lưu này xong rồi về để theo công việc của chị hồng đúng không chị Hồng vâng. Ờ, mở công ty xong rồi mình về để làm kế toán đúng không nhỉ vâng vâng ừ, rồi thế thì um, nói chung là mình học thì vẫn cứ học á xong rồi theo công tác kế toán thì chị sẽ dạy bên này cho mình theo tức là hôm nay mới đến chương trình khoảng 10 ờ, buổi gì đấy mà mình đến được ừ, cái nội dung là báo cáo quý nhá chị nhắc lại một tí là báo cáo tháng và quý đúng không tùy từng doanh nghiệp báo cáo có doanh nghiệp thì kê khai theo tháng doanh nghiệp kê khai theo quý em nhớ chưa gồm có hai loại báo cáo quý theo thông tư hiện hành một là gì nhỉ tờ khai thuế giá trị gia tăng đúng không hai là tờ khai thuế thu nhập cá nhân đúng nhỉ ờ. nhớ chưa nói chung là mình ờ. kiểu đang sinh viên cho nên là có thể là nó chưa va chạm ừ, thực tế chưa va chạm thực tế cho nên là toàn bộ cái chứng từ trên của của cái giáo trình của công ty gì công ty um, quốc phục đúng không là à. là chị đã dạy hết mình nói chung là đó là toàn bộ là chứng từ của công ty của cái công ty quốc phục rồi đấy thực tế luôn rồi đấy nhá chưa yeah. cho nên mình vâng. cứ coi nhỏ nó là một cái chứng từ bộ chứng từ đi để về có thể thực hành thêm với chị chưa vâng thì chị thấy nó con trong quá trình mình học thì cũng nhanh đấy chỉ có cái là mình kiểu chưa va chạm thì nó chưa nhớ lắm thôi nhá thì em hôm đấy giờ có trao đổi lại với chị Hồng về tình hình học của mình không em à, có, chị... hiện đang ở tỉnh nào nhỉ em ở Thanh Hóa à ở Thanh Hóa cùng tỉnh với chị Hồng luôn à vâng à, em... có hay gặp nhau không? nhà chị ấy gặp thường xuyên à? à có hay hỏi thăm về vấn đề học không dạ, có ừ thì có gì thì em cứ um, trao đổi lại với chị ví dụ như là cái nội dung bài nào mà chưa nắm rõ lắm á xem có gì à. nó có vướng cần chị dạy lại như thế nào thì bảo trực tiếp với chị chị dạy lại nhá bởi vì quan trọng của mình là kết quả không quan trọng là cái tiến độ đâu tiến độ là một phần nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái kết quả và hiệu quả nhất trí chưa à, nhất trí ạ ừ rồi thế thì ấy đi à, buổi hôm nay thì coi như là chị uh, kết thúc buổi học em ở đây nhỉ để cho em về em ôn lại báo quý bởi vì sau cái báo cáo quý ok ngon lành rồi thì chị sẽ dạy em phần giá thành nhá cái giá thành à. uh, của cái công ty sản xuất này này nhá à. đó rồi ok em nhá à, à. rồi ok nhá dạ. chào em